Top 5 app đọc báo xem điều kiếm thẻ cào miễn phí uy tín Phần 2 trong video trước, Hóa Xe đã chia sẻ cho anh em app Blink Story và lần này mình sẽ giới thiệu tiếp app thứ hai là Babsi nha. Đầu tiên, anh em lại truy cập vào đây để tải app miễn phí ha. Sau đó cũng lại đăng nhập bằng link Facebook. Và vẫn giống như video trước mình đã chia sẻ, thì app này kiếm điểm giống y hệt app Blink Story vì hai app này cùng một nhà phát triển mà. Ok là kiếm điểm xong vẫn đổi thẻ cao như thường nha. Hoa sẽ đã nhận được thẻ cao từ Buzzin, còn anh em thì sao?